từ khi em không còn về quanh sân là làm con phố nghe hoang vắng vô cùng ngàn ánh nắng lấp lánh bước theo em ngày triết lý không còn gì trong tay chỉ còn nỗi nhớ với anh suốt đêm dài có con sóng ngoài khơi tràn vào thuyền anh cuốn đi rồi những ước mơ sau cùng ngày chia tay anh một đời rêu phong một lần sau cuối cho anh thấy mặt người cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa nhau anh sống vô chừng còn gì đâu khi dòng đời chia hai chỉ có nước mắt ôm anh đến muôn đời những đêm tối chuyện biệt còn một mình anh tiếc thương hoài những dấu yêu trong đời anh yêu em yêu say đắm không cần đoán tình nghĩ gì làm chi anh yêu em sao chưa xót lãng quên tháng năm chờ ngày em đến tiếng hát vút cao chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời cùng ngàn mây trắng lượn lờ vút cao bay lên chốn xa từng đàn chim em chung chím môi cười là đời anh bớt biệt nhoài hát dòng trong kiếp lẽ sau ngày chia ấy không còn gì trong tay chỉ còn nỗi nhớ với anh suốt đêm dài có con sóng ngoài khơi tràn vào thuyền anh cuốn đi rồi những ước mơ sau cùng ngày chia tay anh một đời rêu phong một lần sau cuối cho anh thấy mặt người cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa nhau anh sống vô chừng còn gì đâu khi dòng đời chia hai chỉ còn nước mắt ôm anh đến muôn đời những đêm tối chuyển biến còn một mình anh tiếng thương hoài những dấu yêu trong đời anh yêu em yêu say đắm không cần toan tính nghĩ gì làm chi anh yêu em sao chưa xót lãng quên tháng năm chờ ngày em đến tiếng hát vút cao chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời cùng ngàn mây trắng lượn lờ vút cao bay lên trốn xa một ngày em đến góc phố hát ca từng đàn chim én chúc chín môi cười là đời anh bớt mệt nhoài hát rằng trong kia vé sau một ngày em đến góc phố hát ca từng đàn chim én chúc chỉ môi cười là đời anh bớt mệt nhoài hát sao trong kiếp vé sau